Nhỏ bé với các tính năng mạnh mẽ Quay số bằng giọng nói Có báo rung Chức năng ghi âm Có micro và tai nghe Công thành danh toại Điện thoại Anycon Samsung